chào anh em nhé video này tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu Đấy, mà anh em đến sân chơi thì anh em chỉ cần à, đưa được cái bộ hột này vào để cho người ta lắc cái bộ hột này thì anh em ở ngoài anh em có thể anh em đánh tỷ lệ của cái bộ hột tài xỉu này Đấy. thì cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ Đấy, bộ hột tài xỉu nặng nhẹ thì cái bộ hột này tôi giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột nhẹ xỉu anh em nhé cái bộ nhẹ xỉu thì uh, khi mà anh em đến sân chơi thì anh em đưa được cái bộ hột tài xỉu này vào sân chơi đấy thì uh, khi mà người ta lắc cái bộ hột này thì anh em có thể anh em đặt xỉu với cái tỷ lệ của nó lên tới 70 phần trăm đấy thì uh, anh em chỉ nên làm là 70 phần trăm thôi còn nếu mà anh em làm làm lên tới 80 90 phần trăm thì là cái bộ hột đấy nó về nó về nhiều cho anh em mặt nhất hoặc là mặt nhị thì là người ta sẽ biết được và người ta sẽ đổi hột của anh em đấy thì anh em làm tầm 70 phần trăm là anh em vẫn có cái tỷ lệ thắng rồi và anh em à, và người ta không thể nào nghi ngờ được là người ta đang lắc cái bộ tài xỉu nhẹ tài à nhẹ xỉu nhá đấy thì cái bộ nhẹ xỉu này thì nó hoàn toàn không tang anh em kiểm tra thoải mái đấy, kiểm tra nam châm nước muối dọi đèn đấy, ok đấy thì cái điều duy nhất của cái bộ tài xỉu này đó là anh em đến sân chơi anh em đưa được vào để đưa được vào sân chơi để người ta lắc cái bộ hột này anh em ở ngoài anh em đánh cái tỷ lệ 70 phần trăm của nó là về xỉu đấy, thì anh em sẽ đánh tỷ lệ về xỉu của nó đó thì uh, cái bộ hột này khuyên cáo với anh em là anh em không nên làm cái nhé đấy, nói luôn cho anh em trên video không uh, rất là nhiều anh em mua cái bộ hột này về xong rồi anh em đi làm cái đấy, hỏi lý do vì sao thua Đấy. thì uh, nói chung là cái này thì anh em nào mà muốn uh, muốn muốn uh, có cái cách đánh hay là cái cách chơi mà hiệu quả thì là anh em cứ liên hệ với tôi Đấy, ngoài những cái đồ chơi thì anh em có thể là à, được tư vấn những cái à, cách chơi hay cách đánh nó làm sao nó hiệu quả nhá gọi là anh em giao lưu đấy thì à, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ tài nặng nhẹ cái bộ tài xỉu uh, nghiêng xỉu này anh em nhé cái bộ nghiêng uh, cái bộ hột tài xỉu này thì nó có rất là nhiều những cái tên gọi nó hai ba tên gọi hột tài xỉu nghiêng này hột tài xỉu nhẹ tài nhẹ xỉu này nghiêng tài nghiêng xỉu này Đấy, bộ ờ, nặng tài nặng xỉu này. Đấy. nó có mấy loại nhưng mà đại loại của nó là khi nào mà anh em chơi thì là nó có tầm 70 phần trăm đến 80 phần trăm là nó về tài hoặc là về xỉu tùy theo anh em đặt cái bộ hộp nhé đấy tôi sẽ thử cho anh em cái nam châm thử luôn cả nắp luôn này đó đấy, dù camera là hỏng rồi nhé đấy tiếp tục từ anh em dọi đèn cho anh em này Đấy, soi luôn cả ba hồn Đấy. Được chưa? Cái tác tích này thì uh, thử qua cho anh em thôi chứ còn nếu mà khi mà anh em là mà đã mua ấy, thì là anh em có thể là thử cho anh em cho nó xanh chín nhé. đấy bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em tôi sẽ lắc 10 chén đấy, 10 chén thì là xem cái tỷ lệ về xỉu của nó được bao nhiêu chén nhá một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này ba một này ba hai này bốn hai này năm hai này 62 này 73 này đúng không anh em đấy 73 nói chung là khi mà anh em đưa được cái hồ hộp bộ hột này vào cái bộ hột uh, nghiêng tài nghiêng xỉu này hay là cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này thì anh em có 70 phần trăm anh em đoán ở trong này nó là xỉu thì uh, cái tỷ lệ 70 phần trăm rồi thì anh em không thể nào thua được nhé anh em không thể thua được chủ yếu là anh em đưa được cái hột này vào sân chơi để anh em chơi thôi đấy thì uh, cái video này tôi làm giới thiệu cho anh em cái bộ nặng nhẹ và cái cách chơi tài xỉu nó rất là hiệu quả mà anh em không cần phải lo lắng gì về bất cứ gì về cái tăng tích của nó cả đấy, thì à, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em để anh em mà xem video thì anh em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nhé ủng hộ những cái video mới nhất bên tôi chào anh em